vàng cụ đầu hồng thắm tươi chúc cụ già được sống lâu sống thọ của con cháu sang năm lại đón tết sang và kính chúc người người sẽ gặp lành tết sau được nhiều lộc hơn tết nay tết đến đoàn tụ cuộc ấp bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang anh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây sung vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang